chào tất cả anh em hôm nay tôi à, muốn gửi đến anh em cái à, bộ đồ chơi à, tài xỉu phục vụ cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và có tính chính xác là tuyệt đối 100% giới thiệu luôn với anh em đây nó là cái sản phẩm à, nắp tài xỉu camera đây cái nắp này đã được chúng tôi chế tác vào bên trong một cái nắp nhang mũi đây number one này xong cũng có số ấy. đấy anh em nhìn này Đó, được tôi quấn băng keo vào nhìn rất là giống như một cái nắp hoàn toàn bình thường cầm thì rất là nhẹ anh em nhé về cái chênh lệch giữa cái nắp này và cái nắp thường của chúng ta thì hoàn toàn là không nhận ra bởi vì cái sự chênh lệch của nó rất là nhẹ về cái cách chơi thì nó rất là đơn giản thôi chỉ cần anh em đưa được cái nắp này vào đưa cho người ta làm cái hoặc là anh em làm cái cũng được ở bên ngoài sẽ có một người cầm một cái màn hình đây nó là cái màn hình Đấy. mỗi khi lắc là chúng ta sẽ bấm cái nút đỏ này bấm và giữ đã biết được ở bên trong nó là tài hay xỉu rồi Đấy. như anh em nhìn này 551 này rất là rõ nhé à, dây loại 552 một cái điều đặc biệt hơn nữa ở cái um, nắp này tôi muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái sạc đây nó là cái sạc ờ, đế từ khi nào chơi anh em bỏ ra chơi còn khi nào sạc thì anh em chỉ cần đặt lên đây đây hiện tại đây nó đang hiển thị cái đèn màu xanh anh em này đấy cái đèn màu xanh ấy. còn ờ, khi nào sạc anh em đặt vào thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ Đấy. bây giờ nó đã chuyển sang màu đỏ anh em đây nó giống như là cái ờ, điện thoại ờ, cái điện thoại iPhone Max nó là sử dụng công nghệ sạc sạc từ giống như điện thoại iPhone MacBook ấy. bỏ ra thì đèn màu sẽ màu xanh về cách sạc như thế còn đây là cái ổ cắm của nó này cái dây sạc này chúng ta sẽ sử dụng sạc của Android Đấy, chân sạc của Samsung hoặc là Oppo đây nó giống như là một cái công nghệ cờ bạc bịp 4.0 mới nhất còn một điều đặc biệt hơn tôi muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái nắp này thì khi anh em thử nam châm hay còn gọi là cục hít đây khi anh em thử nam châm hay cục hít này thì hoàn toàn không dính không hít anh em nhé nên yên tâm anh em yên tâm hoàn toàn khi à, đi chơi đây tôi ra thử 500 cho anh em xem này không hề dính không hề hít như những cái nắp trước thì nó có còn bị dính bị hít bởi vì à, ngày xưa thì chúng ta công nghệ bây giờ mỗi ngày một tiên tiến hơn rồi chứ không phải là như ngày xưa nữa trước đây thì sự anh em sợ dính sợ hít nhưng bây giờ thì yên tâm bao cho anh em thử luôn bằng 500 trắng nhé cũng hoàn toàn không dính không hít gì cả anh em như thế này đi chơi thì anh em đã có cái sự yên tâm chưa hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái độ chính xác và hiệu quả của nó cái à, nắp này như thế nào khi vào uh, nhà cái người ta lắc cầm uh, nắp và cầm dĩa hột lên người ta lắc như này thì chúng ta sẽ ngồi ngoài và bấm màn hình sẽ nhìn thấy rõ như ban ngày luôn này bây giờ hai bốn năm này tài 11 điểm này đó tiếp tục này Đấy. bây giờ là một ba năm à, ba bốn năm những cái ờ, số màu con 4 và con nhất nó màu đỏ nên chúng ta sẽ khó nhìn hơn một chút Đây, bây giờ là 661 anh em này Đấy, anh em nhìn rõ không? Tải 13 điểm này bây giờ 156 anh em nhé Đấy, tài 12 chính xác 100% luôn bây giờ tôi nhìn không nhầm thì nó là hình như là bão lục thì phải đây 665 562 rất là chính xác 335 anh em này tài 11 này chính xác tuyệt đối 100% luôn báo này báo ngũ anh em này rất là hiệu quả rất chính xác khi chơi anh em chỉ cần đưa cái nắp này vào thôi và chúng ta sẽ ngồi ngoài cầm cái màn hình này cái khoảng cách từ cái màn hình khoảng từ cái màn hình này cho đến cái nắp à, có khoảng cách rất là xa từ 4 cho đến 5 mét nên anh em có chơi ở xa cũng được chơi gần cũng được anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ nắp này và cái điều đặc biệt mà tôi vừa giới thiệu với anh em đó chính là cái nắp này thử nam châm khi cầm thì rất là nhẹ nhé là thứ nhất thứ hai nữa thử nam châm hoàn toàn không không dính không hít gì cả thứ ba nữa à, sử dụng công nghệ sạc đế từ nó sẽ không uh, như sạc kim ngày xưa sạc kim thì nó sẽ rất là khó sạc và anh em sẽ khó chơi khó sử dụng nhưng mà với đa công nghệ thì, uh, sang đế từ 4.0 này thì hoàn toàn yên tâm khi anh em đi uh, sử dụng cái nắp tài xỉu camera này để đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp nếu như uh, những uh, trường hợp ấy mà chúng ta không thể nhìn thấy thì anh em có thể xoay cái nắp đi nếu như mà không nhìn thấy này bởi vì đây là nó là dùng đèn sáng tự động khi nào chúng ta cử động hoạt động nắp này hoạt động thì nó sẽ máy uh, tín hiệu nó sẽ thu vào đây lúc đó thì anh em sẽ nhìn thấy rõ còn lúc nào mà thời gian chờ thì sẽ không nhìn thấy nhưng nếu như anh em muốn nhìn thấy rõ thì cần mình chạm tay vào cái nắp này như này này xoay lên một chút đó là anh em có thể nhìn thấy rồi đấy rất là rõ anh em nhìn này đấy chính xác luôn này về cái thời lượng sử dụng thời hạn sử dụng của nó thì rất là bền bởi vì là công nghệ sạc điện từ khi sạc điện từ này thì chúng ta sẽ chơi được từ 5 cho đến 6 tiếng bởi vì nó có cái mắt ở bên trong này nó sẽ dừng nó hãm có là khi không chơi thì nó sẽ dừng và nó hãm lại lúc đấy thì anh em có thể là tránh cho anh em à, hết pin để phục vụ cho anh em chơi rất lâu hơn đây nó là một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp